chào các bé các bé có biết anh là ai không anh là chủ cửa hàng giọt mưa đó anh đã mở một cửa hàng ra để bán giọt mưa bởi vì các bé biết không giọt mưa nó là những giọt nước rơi từ trên trời xuống và nó sẽ làm cho mọi thứ mát mẻ rất là nhiều và mọi người hãy tới cửa hàng giọt mưa của anh để mua mưa về làm cho không khí mát hơn đó nha bầu trời đã giăng kim mây đen từng hạt mưa đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình cũng đã sẵn sàng từ cửa hàng giọt mưa mình cũng đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình chuẩn bị rơi xuống mình rung người lên thật nhanh mình lắc lư mỉm cười rồi rơi thật nhanh thật nhanh rơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nói chung là à, cửa hàng giọt mưa của anh từ ngày mở ra làm ăn rất là khấm khá nói chung là có rất là nhiều mặt hàng có mưa phùn còn mưa ngâu mưa tuyết mưa đá nói chung là có nhiều cơn mưa lắm mỗi một con mưa mang một loại hạt mưa và dạ, xin chào quý khách tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ à? bạn ơi cho mình hỏi ở đây có phải là cửa hàng giọt mưa không dạ chính xác đây là cửa hàng hạt mưa bạn ơi mình muốn mua một hạt mưa thưa quý khách ở đây có rất là nhiều loại hạt mưa quý khách muốn mua loại hạt mưa nào mình muốn mua một hạt mưa thiệt là đẹp và điều đặc biệt đó là nó phải có một điều gì đó thật là kỳ diệu trời đất ơi hạt mưa mà kỳ diệu á ừ bởi vì mình nghe trong truyền thuyết người ta nói là hạt mưa sau khi rơi xuống mặt đất nó sẽ mang đến một điều gì đó thật là kỳ diệu bạn có thể bán cho mình một hạt mưa như vậy được không trời ơi mưa nào mà không thấm xuống đất trời muốn mua nhiều có nhiều thôi chứ có gì đâu kỳ diệu rồi nhưng mà mình muốn nó phải có điều gì đó kỳ diệu trời ơi giờ không biết sao làm vừa lòng khách hàng nữa khổ ghê à bầu trời đã giăng kim mây đen từng hạt mưa đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình cũng đã sẵn sàng từ cửa hàng giọt mưa mình cũng đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình chuẩn bị rơi xuống mình rung người lên thật nhanh mình lắc lư mỉm cười rồi rơi thật nhanh thật nhanh rơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh đó mưa rơi thì phải rơi nhanh vậy thôi chứ bây giờ biểu tôi bán à, hạt mưa nào mà gọi là hạt mưa à, kỳ diệu là tôi cũng không hiểu làm sao nữa vì bạn không có hả? À, thì thì um... tôi nghe trong truyền thuyết người ta nói như vậy cho nên tôi mới tới đây tìm bạn để mua chứ bộ. À! Sao vậy? bạn nhắc tới truyền thuyết tôi mới nhớ nha. Ừ? Xưa ba tôi để lại cho tôi ba tôi nói là sau mỗi cơn mưa ừ? trời lại sáng và khi ánh nắng xuyên qua màn mưa ừ? chúng ta sẽ thấy cầu vồng xuất hiện. Cầu vồng? cái cầu vòng nó hiện ra sau cơn mưa khi ánh nắng xuyên qua những hạt mưa làm cho chúng ta cảm thấy là có một cái vòng có bảy sắc đúng không à đúng rồi vậy thì bây giờ mình có thể thấy cầu vòng được không bây giờ bạn mua hết cái đống mưa này đi tôi liền cái bập xuống nó rớt từ trên nó rớt xuống cái ánh nắng xuyên qua là có cầu vòng liền à vậy hả mua nha ừ. bắt tay nha bầu trời đã răng kim mây đen từng hạt mưa đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình cũng đã sẵn sàng từ cửa hàng giọt mưa mình cũng đã sẵn sàng là hạt mưa nhỏ xíu trên cao mình chuẩn bị rơi xuống mình rung người lên thật nhanh mình lắc lư mỉm cười rồi rơi thật nhanh thật nhanh rơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh